À, xin chào à, quý vị và các bạn thì à, tiếp tục ngày hôm nay em sẽ quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất Đó. đây là mặt tiền đường DH 511 thuộc xã Vĩnh Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương thì à, miếng đất này hiện trạng là đất à, trồng cây lâu năm nha quý vị đó thì trên đất chúng ta là hiện trạng là cao su khoảng 4 năm tuổi đây là con đường DH 511 đường nhựa nhé đường nhựa 75m thì à, cái miếng đất của chúng ta thì à, có 68m mặt tiền cái đường nhựa này Đó. thì tổng cái diện tích à, cái miếng đất mà em quay đây thì là 1,7 hecta hơn 1,7 hecta nha quý vị Ừ. hiện trạng trên đất là cao su đây cái miếng đất này thì à, sổ sách giấy tờ đầy đủ nha đất là vuông vức luôn thì à, quy hoạch của đất này là đất ở như quý vị cao su rất là đều đất ở đây thì cao ráo bằng vị trí cái miếng đất của chúng ta thì à, cách cái đường DT741 thì khoảng tầm à, hơn một cây số cách trung tâm huyện Phú Giáo thì khoảng à, hai cây số nha đường xá rất là thuận lợi luôn này quý vị nào mà có nhu cầu mà chúng ta làm xưởng thì cũng à, rất là ok nha quý vị cao su khoảng 4 năm sắp cạo rồi 2 năm nữa thôi là sẽ cạo được nha ừ. cái ờ, cái ờ, em sẽ nói rõ hơn về cái chi tiết cái vị trí thì ờ, cái miếng đất chúng ta nó sẽ cách Sài Gòn khoảng tầm 70 cây số nha quý vị 70 cây số thì uh, báo cho quý vị giá của cái miếng đất này chủ đất đưa ra là 18 tỷ nha quý vị 18 tỷ quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu liên hệ vào số điện thoại 0972 042 552 thì ờ, quý vị cứ alo và kết bạn Zalo với em thì em sẽ gửi sổ cho quý vị và các bạn xem đất rất là vuông vức luôn thì nhân cái video ngày hôm nay thì ờ, cũng quý vị nào mà xem được video này mà có đất bán á, cần bán đó thì có thể liên hệ em em sẽ hỗ trợ quay cho quý vị và các bạn cái này là quay thực tế nha quý vị 68 mét mặt tiền đường nhựa DH 511 thuộc xã Vĩnh Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương giá 18 tỷ còn thương lượng một chút xíu để làm sổ nha quý vị rồi em xin à, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều à, xin chào và hẹn gặp lại à, quý vị vào những video tiếp theo